Xin chào tất cả anh em đến với kênh lồng bẫy chim Dương Mạnh Hôm nay em tiếp tục là cho ra mắt bốn chiếc ờ, bốn chiếc lồng bẫy trào màu chẻ tan form 8 hai mẫu là một mẫu này là đều bẫy được cả trào màu cả chẻ tan nhé Để anh em vào xem ờ, video thì cho em xem xin một like và anh em nào chưa đăng ký nhớ đăng ký hộ em sau đây em sẽ quay chi tiết cho anh em xem tám quen thuộc em thường làm em thì em chuyên mong tám rồi em có làm thêm cả phong không nữa phong không thì em ít là với lại hiện tại bây giờ là anh em họ đang rất ưa chuộng vào phong tám phong tám thì nó đẹp ở bên cạnh nhà em thì có nhà đang xây Đó, em làm gần như là chiếc nào như chiếc nào rất là đều nha, đèn đã vào dầu tay vừa vào dầu xong nên nó hơi bẩn gần như là nó nó, nó chung một kích thước rồi nó đều nhau lắm cái nào như cái nào tuyệt đối thì không được nhưng mà nó đều nhau đến chín chín tám chín chín phần trăm rồi chiêu thứ ba thì cũng thế cầu thì em khoan mà em khoan này đóng chốt như thế không mà xoay được luôn Đấy, tình trạng như anh em ngày xưa anh em phàn nàn cầu nó hay bị xoay bây giờ em làm thế chắc chắn rồi cái loại gỗ này thì vân nó cũng khá là đẹp em đánh ra miệng thế nào đặt cầu động cầu thủ vẫn là cây canh trùng thì đợt này em có làm thêm cầu tre nữa anh em nào thích cầu tre thì liên hệ em cầu thủ cầu tre à, sắp tới sẽ có một loại cầu thủ rất đẹp chất liệu Đấy, em bắt đầu là mới làm những chiếc ừ, sản phẩm hôm nay ngày 2 tháng 7 mình giới thiệu cho anh nói chung là làng hàng hàng này nó hàng là hàng thủ công nên làm số lượng tháng không ra được nhiều mình rất mong anh em thông cảm bởi vì làm cũng vài ngày mới một cái chứ không nhanh hơn được